Xin chào các bạn, đã bao giờ tự hỏi tại sao những hòa thượng phải cạo, chọc đầu, tại sao bạn xem những bộ phim của Trung Quốc thì những hòa thượng thậm chí còn có những chấm hương ở trên đầu nữa và Phật tổ có cạo chọc hay không hay? Ông vẫn để tóc đó sẽ là những chủ đề trong câu chuyện ngày hôm nay. Vì sao Đức Phật để tóc còn các thầy tu sĩ thì phải cạo chọc đầu? Đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Đức Phật là ai? Ngày xưa ở vùng biên giới, giữa Nepal và Ấn Độ bây giờ có một bộ tộc tên là Cô Đàm của Tiểu Quốc Thích Ca. Thái tử của họ là Tất Đạt Đa Cô Đàm ngài đã bỏ vợ con từ bỏ ngai vàng ở tương lai, và quyết định tìm kiếm con đường chân lý, để giúp mình giúp đời thoát khổ. 6 năm có, tài liệu ghi là 7 năm sau đó Ngài đã giác ngộ ở tuổi 35 và bắt đầu chuyên. Phật Pháp ở lưu vực sông Hằng thu nhận lượng lớn các đồ đệ ngôn ngữ hàng ngày, thường gọi Ngài là Phật, Phật Tổ hoặc chỉ, đơn giản là Đức Phật thời điểm chính xác, năm sinh theo lịch hiện đại của Ngài không được, ghi nhận rõ, dao động trong khoảng từ năm 624 đến năm 563 trước công nguyên tuy. Nhiên Phật giáo thế giới đã thống nhất rằng ngày sinh là năm 624 trước công nguyên và qua đời khi 80 tuổi, tức là năm. Năm 544 trước công nguyên hàng loạt những bản kinh đã ghi lại lời dạy của Ngài được, lưu truyền qua nhiều thế hệ và bắt đầu được viết thành sách khoảng 200 năm sau. Đó, hiện nay có khoảng gần 1 tỷ tín đồ Phật giáo trên khắp thế giới. Vậy Đức Phật có tóc hay không khi mà ra khỏi thành bắt đầu quá trình tu luyện của mình khi ngay đã không ngần ngại dùng gươm cạo sạch râu tóc của mình và gửi cho người hầu. Thái tử Tất Đạt Đa đã dặn người hầu của mình đưa râu tóc về. Hoàng cung trình với đức vua rằng Thái tử không chết ngài, đang đi tìm con đường. Chân lý và sẽ có ngày trở về đây là bằng. Chứng cho thấy Đức Phật Thích Ca đã xuống tóc khi đi tìm cách tu hành phù hợp để giải thoát bản thân trong 6 năm. Tu hành khổ luyện thái tử cũng không cạo tóc vì giai đoạn đó ngài khổ hạnh và không bận tâm bất kỳ điều gì bao gồm cả hình thể của mình, thậm chí trong kinh. Ghi lại rằng có lần Đức Phật dạy các tu sĩ mỗi ngày và tối thiểu nửa tháng giờ trên đầu của mình để biết rõ là mình không còn tóc nữa tự gian bản thân rằng vì tôi là người xuất ra từ bỏ cái răng cái tóc vốn là gốc của con người để quyết tâm trở thành một thánh nhân Rõ ràng là Đức Phật cạo tóc vậy tại. Sao những bức tranh và những bức tượng thì lại có tóc có một câu chuyện như thế? Này, một lần Đức Phật đã đi dạo thiền và không để ý mặt trời đi cao trên bầu trời. Và đầu Đức Phật nóng dữ dội những con ốc, xên quanh đó đã leo thật nhanh từ y áo, lên đỉnh đầu Đức Phật và bám trụ ở đó. Mong có thể dùng cơ thể ướt nhầy của mình để làm mát dịu cái nóng đang thiêu đốt làn da đầu trơn nhẵn của ngài, những con ốc đã phủ lên đầu ngài một chiếc mũ, vừa vặn đầy những cái vỏ rất mát mẻ và ẩm ướt nhiều giờ nữa trôi qua lỗ ốc sen, trở nên khô ráo khi màn đêm buông xuống. Cũng là lúc Đức Phật đứng dậy nhìn quanh, một lượt ngài nhận ra mình đang mang 108 con ốc sen trên đầu. Tất cả chúng đều đã hiến dâng sinh mạng của mình trên con đường chứng ngộ của Đức Phật. Nhưng, thuyết này có nhiều ý kiến phản hồi và rõ ràng nó đi ngược lại so với thực tế. Về việc Đức Phật sau khi rời khỏi thành, đã cạo tóc và có lẽ cũng rất nhiều người thắc mắc tại sao các pho tượng những bức tranh thật ở lại luôn có tóc, thậm chí còn rất dày sao hậu thế lại không điều chỉnh cho đúng và đã hoàn toàn là kết quả do sự tưởng tượng của các nghệ nhân làm tượng vẽ tranh khi họ không có cụ thể một bức tranh nào đi lại hình ảnh chính xác của Đức Phật để cứ đó mà tạo tác cho chuẩn, tất cả đều tự mô tả của sách vở và họ đã tưởng tượng ra để phát họa lại, có thể nói sai lầm này xuất phát từ các nghệ nhân đó là họ đều muốn phát họa là hình ảnh của Đức Phật, sự thật là các nghệ nhân bao gồm có thợ điêu khác và chạm trổ cũng như các họa sĩ khi khác chạm và vẽ ảnh hay là tượng của Đức Phật, thì dựa vào 32 tướng đại nhân, được mô tả trong các kinh và một trong ba, 12 tướng đại nhân mà Đức Phật có. Đó là mái tóc xoăn theo nhân tướng học. Ấn Độ thì đây là biểu tượng của một người thông minh, việc không có hình ảnh. Cụ thể tất cả chỉ nhờ dựa vào vài dòng, chữ và sức tưởng tượng thì sai sót là điều hoàn toàn có thể xảy ra từ đó mà tam sao thất bản cho đến nay chúng ta đã quá quen với hình ảnh có tóc của Đức Phật trong khi sự thật thì lại không. Phải là như vậy. Giờ sẽ là trọng tâm của vấn đề tại sao Hòa Thượng phải xuống tóc. Hòa Thượng xuống tóc có ba ý. Nghĩa trọng đại. Thứ nhất là theo quan. Điểm của Phật giáo tóc đại diện cho vô. Số phiền não và thói hư tật xấu của con. Người, như vậy, khi cạo tóc cũng giống như khi cắt bỏ đi những phiền não và những ma tính của con người. Thứ hai, cạo tóc, cũng chính là loại bỏ đi sự kiêu ngạo, cùng tất cả những lo toan của thế tục. Toàn tâm toàn ý tu hành cần phải biết rằng người xưa rất coi trọng mái tóc với. Họ tóc là do cha mẹ ban cho cần phải được giữ gìn không thể làm tổn hại nếu không sẽ là bất kính đối với cha mẹ tuy nhiên Phật giáo lại yêu cầu đoạn đứt loại Tình cảm thân quyến này vì vậy cần nhất, thiết phải cạo tóc. Thứ ba cạo tóc là đề, phân biệt Phật giáo với các tôn giáo. Khác vào thời điểm đó tại Ấn Độ có thể nói là các giáo phái mọc lên như rừng. Việc cạo tóc có thể ở giúp người khác, nhận ra đó là người tu trong Phật giáo. Bởi vậy cạo tóc đã trở thành một nghi thức không thể thiếu trước khi gia nhập Phật môn, khi Phật giáo mới chuyển nghiệp. Vào Trung Quốc các loại nghi lễ vẫn chưa phát triển vì vậy chỉ cần cạo tóc và mặt áo. Vải thô giống áo cà sa là có thể trở thành hòa thượng. Tuy nhiên trên đỉnh, đầu một số hòa thượng lại xuất hiện vết sẹo do chấm hương tạo thành. Đây chính là dấu hiệu để phân biệt những người xuất ra tại Trung Quốc lúc bấy giờ và những người xuất ra ở những khu vực khác cũng. Vì thế nhiều người đã nhầm lẫn rằng bất cứ hòa thượng nào cũng cần phải có chấm. Hương ở trên đầu hơn nữa một số bộ phim, điện ảnh và phim truyền hình viễn cảnh. Về thời đường Tống cũng xuất hiện các hòa thượng với chấm hương ở trên đầu. Phạm là người có chút kiến thức về lịch, sử Phật giáo đều cảm thấy vô cùng buồn, cười và cũng hiểu được rằng rất nhiều. Người đã bị hình ảnh hòa thượng ở trên, phim lừa gạt trong suốt thời gian qua. Trên thực tế thì vết chấm hương này không phải là một nét đặc trưng của Phật. Giáo trong giới luật cũng không có quy định về điều này, ngoại trừ các hòa thượng người Hán thì các tăng nhân thuộc các dân tộc thiểu số ở Trung Quốc và trên thế giới đều không có vết sẹo này. Ngay cả những người Hán xuất gia trước, thời Tống cũng không có vết chấm hương ở trên đầu. Tục chấm hương trên đầu được cho là có nguồn gốc ở triều đại nhà Nguyên. Vào Thời đó có một vị hòa thượng tên là Trí. Đức được hoàng đế hốt tất liệt hết mực, coi trọng để thể hiện lòng thành kính, tín ngưỡng đối với Phật Pháp hòa thượng. Đã dùng hương nóng đốt và chấm lên đỉnh, đầu tạo nên những chấm đen hành động này. Của ông lập tức nhận được sự tán thưởng của hoàng đế, từ ảnh hưởng của hòa thượng. Tri đức theo thời gian phong tục này, đã trở nên thông dụng và được lưu truyền về sau trở thành một biểu tượng trưng cho thân phận của những người xuất gia, đây có thể coi là một tập tục không tốt làm tổn hại thân thể, vớt chấm hương trên đầu của hòa thượng giống như một biểu tượng cho thân phận và địa vị cũng là biểu hiện của cấp bậc tiểu hòa thượng mới cạo tóc trải qua vài tháng là tân sinh sẽ được tham gia một bài kiểm tra đơn giản sau khi vượt qua lão hòa thượng trong chùa sẽ dùng cây hương chấm một vết đầu tiên lên đầu. Gọi là thanh tâm với ý nghĩa vượt qua cửa. Ải thanh tâm quả dực theo thời gian tu. Hành thì có thể số lượng chấm hương sẽ khác nhau nói chung nếu thuận lợi một số. Lão Hòa Thượng trong chùa phần lớn có thể có được 5 đến 6 chấm hương chủ trì các chùa quan trọng như là Thiếu Lâm, tự có thể có đến 8 hoặc là 9 chấm. Hương, tuy nhiên chấm thứ 10 không phải là hòa thượng bình thường nào cũng có. Khả năng có được ngoại trừ đạt ma sư tổ, lục tổ huệ năng thì hòa thượng có được. Mười trầm hương này không quá con số 5. Chấm. Hương cũng không nhất thiết ở trên đầu. Trên thân cũng có thể có chẳng hạn như cánh tay, chỉ có điều nó đi cũng phải nói. Lại, người chân chính xuất ra kỳ thực, không cần phải dựa vào những vết sẹo tồn. Hại thân thể này, để chứng minh mình là một lòng hướng Phật và đó là câu chuyện. Những sự lý giải về việc Đức Phật thực sự có tóc hay không và tại sao những hòa thượng lại phải cạo chọc đầu khi mà đi tu. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu. Chuyện này nếu cảm thấy thú vị bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và sự thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.